Đây, nắp chén hoàn toàn là nắp chén chợ. Bộ hột này là bộ hột tài xỉu 2020 và bên cơ sở em đã làm để giúp cho các bác có thể lắc theo ý muốn của mình. Bộ hột này thì hoàn toàn không tan tích. Vậy nên bây giờ em sẽ test thử phần tan tích cho các bác. Đây, em thử luôn cả nắp chén hột. Đó, hoàn toàn không tan các bác nhé. này các nhìn này hột hoàn toàn là trong luôn đó hột trong được chưa ạ bộ hột tài xỉu 2020 này em bao ăn thua trẻ hột cho các bác nếu như bác trẻ hột ra bên trong có gì thì em sẽ đền tiền gấp 10 lần tiền của cái bộ hột này và sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu 2020 này đầu tiên là đang nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ xuống xỉu và em sẽ giữ xỉu cho các bác đó em xuống xỉu và em sẽ giữ xỉu cho các bác này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này đúng không ạ vừa rồi là mình đang giữ xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lên tài đó em lên tài bây giờ em sẽ giữ tài cho các bác này một tài này hai tài này chén này thì do là em ờ, không đều tay vậy nên nó, nó lỡ nó xuống xỉu mất tất nhiên là khi mình chơi tài xỉu chén phản mình gặp là chuyện bình thường đúng không ạ vậy nên là 10 chén thì các bác có thể phản mất hai ba chén thôi chứ không phải là 10 chén là sẽ phản cả 10 hoặc là chuẩn cả 10 nha các bác nhá vừa rồi thì là bị lỡ lỗi mất chén này đang giữ tài thì nó xuống xỉu đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc lên tài lắc luôn lên tài xuống xỉu cho các bác này đó lên tài này bây giờ em lại xuống xỉu này đó xuống xỉu bây giờ em lại lên tài này đó bây giờ em lại xuống xỉu này đó xuống xỉu các bác thấy không ạ lắc giữ tài giữ xỉu lên tài xuống xỉu rất là nhẹ nhàng các bác nào mà khi nào có sở hữu bộ hột này thì em sẽ chia sẻ cho các bác để cho các bác có thể lắc theo ý muốn của mình